ở bên chúng ta sẽ có là cái phần mà là cốt bánh hoa bông lăng ca các bạn mình sẽ có ba quả trứng gà cả nhà nha 25 ml sữa tươi cùng với 25 ml dầu ăn và ra chúng ta sẽ có phần bột là bột bắp bạn nha là 10 g cùng với bột mì là 60 g cùng với phần đường là 75 g cả nhà nha ngoài ra chúng ta sẽ có cái nguyên liệu khác như là bột tạc tạc các bạn đó là một gram rồi cùng với vani là một gram cùng với 10 gram bột ca cả nhà nha ok và như những cái bánh bông lan mình đã làm trước giờ thì mình phải tách cái đồng đỏ của lòng trắng trứng các bạn nha ok đầu tiên mình sẽ khuấy đều cái bột phần mà lòng đỏ trứng gà các bạn chung với dầu ăn chung với sữa tươi cùng với vani đó sẽ trộn giống như chất lỏng vào trước mình nha sau đó mình sẽ đánh cái phần lòng trắng à, bông lên rồi mình sẽ trộn lòng trắng lòng đỏ chung cuối cùng mình sẽ rắc bột lên mình phôn đều là xong cái phần à, bánh bông lan của mình nha đó. ok rồi phần lòng trắng trứng thì mình sẽ cho vào máy và đánh các bạn nha đánh cho nó bông lên cùng với đường và bột tạt tạt các bạn hoặc là thêm bằng giấm hoặc à, nước chanh các bạn nha ok cách làm bông lan hầu như là giống nhau 99 phần trăm các bạn ơi đó mình sẽ đánh từ số nhỏ nó số lớn nhất các bạn nha đánh khi nào mà nó đổ chóp ờ, cứng lại là ok ok và làm trắng nước trứng cuối cùng cũng đã xong các bạn đó, các bạn mà mở cái máy trứng làm hay đó nó đổ chóp gì là ok các bạn nha đó. ok tiếp theo mình sẽ cho phần lòng trắng vào cái phần lòng đỏ mà mình khuấy đều sau đó mình sẽ cho ngược lại cái phần lòng đỏ đã phun đều lòng trắng á cho vào từ từ các bạn nha để mình biết hai cái lòng đỏ lòng trắng lại với nhau cuối cùng mình sẽ cho bột vào từ làm xong cái phần à, làm à, bánh à, gato cacao các bạn nha ok bây giờ mình sẽ à, bắt đầu mình ray bột và mình sẽ ray bột từ để mình phone mình nha à, mình vừa mix bột chung với hỗn hợp à, đỏ trắng mình đã biết rồi các bạn đó. À, sẽ phun từ từ lên cho nó hỗn hợp nó hòa quyện vào nhau ok cùng và công đoạn mình sẽ tạo màu cho cái bánh bông lan gato là mình sẽ ray cái phần bột ca ca vào các bạn nha đó, mình sẽ ray mình sẽ phun rồi bắt đầu sẽ cao sẽ bắt đầu đổi màu các bạn đó, khi mà mình lát mình sẽ nướng xong lên màu rất là đẹp cả nhà nha ok tiếp theo mình sẽ dùng cây cọ quét dầu lên xung quanh cái à, khay các bạn đó khay nướng mình á sau đó mình sẽ dùng giấy nến mình lót lại các bạn nha cho nó dễ gỡ ra thôi ok sau khi mình cho uh, nó như đến xong mình sẽ đổ hầm bột ca cao các bạn nha và mình sẽ thả cái à, khay nướng xuống hai ba cái bạn cho cái bột nó dày dãi ra khi nướng nó sẽ đều hơn bạn nha Đó, nó đều hơn ok và mình sẽ cho vào lò nướng đã mở trước 15 phút các bạn ở nhiệt độ 150 160 độ C và thời gian là từ 40 tới 50 phút cả nhà nha ok và phần quét cà phê chúng ta sẽ có là 20 ml uh, cà phê phin các bạn nha đó, đường xay mình sử dụng là 10 g cùng với đó, 5 ml rượu rum các bạn nha đó, và cùng 1 g vani và mình sẽ trộn à, các nguyên liệu lại với nhau để làm hỗn hợp quét lên à, mặt bánh cacao các nhà nha cái nguyên liệu làm nhân kem rim chi các bạn à, mình sẽ có là 150 gram là rim chi phô mai các nhà nha cùng với 80 gram whipping cream và khoảng 25 gram đường bột đường xay các bạn cùng với à, 1 gram một gelatin 1 gram một vani cùng với 5 ml rượu rum các nhà nha Đó. ok và đầu tiên mình sẽ à, co cái uh, ờ, liêu chi lại mình sẽ bỏ lò vi sóng về đi ba mình sẽ hâm nóng khoảng một phút các bạn hai phút cho nó nó tan chảy ra cả nhà nha đó, hoặc các nhà cũng thể hấp cách thủy cũng được đó, cách nào tiện cái nào nha còn đối với ờ, cái phần ờ, bột gelatin đó, thì mình sẽ cho một tí xíu nước vào khoảng cỡ 3 4 ml nước vào mình sẽ khuấy đều mình sẽ bỏ lò vi sóng bạn cũng để khoảng 30 giây cho nó tan cái bột gelatin ra cả nhà nha lát mình trộn vô nó sẽ không bị lợn cận cả nhà ok và mình đã có cái phần à, tổng hợp gelatin đã định nung chảy các bạn cùng với à, cái phần à, lim chi mình đã nung luôn các bạn đó bạn thấy không rất là nhanh gọn nha với loại vi sóng rất là tiện cả nhà nha ok và bây giờ mình sẽ trộn đều cái hỗn hợp và lim chi và đã đang chảy cùng với bột gelatin cũng đã nung đang chảy luôn rồi và mình sẽ trộn chung với bột vani và cuối cùng mình sẽ cho cái phần đu vào cả nhà nha riêng cái phần mà đường á với cái phần à, cái viên rim đó mình lát mình sẽ đánh bông lên mình sẽ bảo quản cho ngăn lạnh các bạn đó sau đó cùng sẽ trộn hỗn hợp lại với nhau hai hỗn hợp lại chung với nhau là xong cái phần ờ, một kem rim chi để mình trang trí các bạn nha để làm nhân ờ, trong cái bánh tiramisu luôn các bạn ok thì mình sẽ cho hỗn hợp ờ, với viên rim mình đã cấp đông các bạn đó cho nó lạnh lại á sẽ đánh mau lên bông lên các bạn nha mình sẽ đánh chung với phần đường luôn đó, cho nó bông lên cuối cùng mình sẽ trộn với cái phần ờ, linh chi hồi nãy là xong các bạn ok thì hỗn hợp đã bông miệng nữa các bạn bây giờ mình sẽ trộn rim chi à, với ờ, cái phần uh, BB rim các bạn nha mình sẽ phun đều lên sau đó mình bảo quản trong ngăn mát lạnh các bạn để khi cần thì mình sẽ lấy ra mình đi coi cho chí cả nhà nha ok quay lại cái bánh uh, bông lan cacao thì đã chín thành cái nhà ơi, đó là bông các bạn nha các bạn nhớ lấy ra liền ha mình lấy ra càng sớm thì lúc mà nó xẹp xuống sẽ không bị xẹp ờ, quá các bạn nha đó nên các bạn mà lấy trẻ quá nó sẽ khí hết hơi á hay nhiều quá sẽ làm cái bông lan nó xẹp xuống sẽ không có đẹp cả nhà nha đó các bạn thấy không đó, nó bắt đầu xẹp ra các bạn đó bây giờ mình sẽ đặt cái bông lan lại cả nhà nha rồi mình sẽ cắt ra làm hai hoặc làm ba phần để mình làm cái mình sẽ với cái nhân viên bên trong các bạn đó ok là mình sẽ à, dùng dao để mình cắt bánh là làm hai hoặc là ba phần các bạn nha thì các bạn muốn à, một lớp nhân thì à, để cắt làm đôi và muốn làm nhân cắt làm ba các bạn nha ok sau khi cái phần cắt xong các bạn mình sẽ lấy từng lớp ra các bạn nha mình sẽ phủ ở trên mỗi lớp là một cái hỗn hợp quét cà phê mình đã làm hồi nãy các bạn à, bạn dùng cọ các bạn quét củ lớp cà phê nha thì khi ăn nó sẽ có mùi cà phê rất là thơm cả nhà nha và sau khi mình quét xong lớp cà phê các bạn sẽ à, dùng cái phần hỗn hợp kem BMG nãy mình đã mình đã để để lạnh các bạn mình sẽ à, quét hơi mình nữa mình phủ lên một lớp kem trên các bạn nha đó, tức là vừa có độ béo vừa có độ thơm cà phê mà nó nắng á rất là ngon cả nhà nha hoặc là chân của bánh tiramisu các bạn đó nếu mình nào mình có mascarpone nữa càng béo đó các bạn nha đó nếu không phải dùng dim chi cũng được đó mình quét đều lên các bạn nha muốn nhiều mình sẽ quét nhiều các bạn đó, sau đó mình sẽ đặt cái lớp à, bánh thứ hai thứ ba lên đó mình cứ đặt tương tự vậy luôn cũng quét một lớp cà phê sau đó quét một à, phủ một lớp uh, à, chi lên à, ok khi mà các bạn phủ lớp rim chi xong đó, thì bạn nào mà thích có ờ, tạo hình đó, khắc chữ cho nổi đó, thì có thể mình sử dụng một cái ờ, miếng ờ, khung hình các bạn mình để mình trên cái mặt lớp đó. lớp rim chi mình sẽ rắc bộ cao lên lúc mình lấy ra sẽ được lớp chữ cầu cao lên nổi cái nhà nha cũng đẹp luôn đó. đây mình thử đi coi thử cái nhà xem đó, hai chữ happy birthday các bạn thấy không rất là đẹp nha đó, em kịp sinh nhật cả nhà chuẩn cái nhà nha nếu bạn nào không biết vẽ thì cái sử dụng một ờ, cái miếng uh, silicon miếng nhựa các bạn mình đặt lên trên thì mình chỉ việc phun cái bộ cao lên là nó cái chữ mình mong muốn bạn nha đó, nó đẹp luôn cả nhà mà muốn các bạn hãy trang trí thêm một vài trái cây đó hay một bánh quế cũng rất là ngon cả nhà nha ok tiếp theo mình sẽ bắt đầu mình sẽ ờ, làm tiếp phần bánh su các nha mình sẽ rắc bột phô cacao các bạn đầy lên cái uh, phần kim chi các bạn để mà làm cái à, bánh tiramisu nha Okay, sau khi mà rắc cái bột hạnh nhân lên này thì các bạn có sử dụng tiếp theo là sử dụng cái bánh à, quế các bạn bánh quế đó mình sẽ cắt đôi đó để dựa cái thước của cái bánh các bạn mình sẽ trang trí xung quanh vòng ngoài các bạn nha cho đẹp á cuối cùng mình sau khi trang trí ốc quế bánh quế xong á thì mình sử dụng cái à, dâu tây các bạn mà cắt lát mình trang trí vòng tròn vòng tròn quanh bánh tiramisu là xong các bạn nha điểm thêm một vài à, nhánh à, húng quế nữa là quá tuyệt vời cả nhà nha Wow, cuối cùng chúng ta đã xong được cái món bánh tiramisu cực kỳ thơm ngon của xuất phát từ xứ sở Italia đó, với lớp vỏ bánh cacao thơm lừng hương cà cacao cùng với nước cà phê cả nhà nha ăn vào lớp nhân phô mai bé béo Ôi. trên cùng là một cái cao à, với bột hạnh nhân quá tuyệt vời cả nhà ơi chơi kể có thêm à, các lát dâu à, ăn chua chua ngọt các nhà nha ngoài cùng nữa là lớp bánh quế giòn ngọt sực sực trời ơi tuyệt vời quá cả nhà ơi rồi chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh này nha rồi hẹn cả nhà ở những clip sau bye bye